Sếp bắt tăng ca Bạn gái là đòi gặp sự. Alina uống vui đời sảng khoái sinh ra lớn lên từ đó đất quê nghèo giàu tình yêu thương đã bao đời ghi tròn tình ngỡ quê tình mộc mạc mà thương từ hương hoa đến bờ tre gốc rạ thương mẹ già vẫn một nắng hai sương quê anh nghe vất vả lắm em ơi dù dòng lãng có trôi về biển cả ta vẫn ngược dòng ở lại sông la A day. quê hương anh nơi anh sinh ra lớn lên từ đó đất quê nghèo giàu tình yêu thương đã bao đời ghi tròn tình nhớ quê quê hương anh có dòng sông hồng về quê anh nghe điệu hò vị dặm nặng ân tình mộc mạc mà thương từ hương hoa đến

gái lại đòi gặp rồi Alina uống vui đời sảng khoái nơi anh sinh ra lớn lên từ đó đất quê nghèo giàu tình yêu thương đã bao đời ghi tròn tình ngỡ quê quê hương anh có dòng sông lam cuốn lượn quanh ôm chặt núi hồng về quê anh nghe điệu hò vì dạo nặng ân tình mộc mạc mà thương từ hương hoa đến bờ tre gốc dạ thương mẹ già vẫn một nắng hai sương one. bien Sếp bắt tăng ca Bạn gái lại đòi gặp sự Alina uống vui đời sảng khoái